Giang quê tôi có một ngôi trường khang trang hạnh phúc Cô thầy hân hoan chào đón bừng lên niềm vui cùng ngôi sao nhỏ Môi trường thi đua học chăm phát triển cho con tư duy sáng tạo Dẫn đường cho con vào đời tình mẹ thứ hai bao la tuyệt vời giáo nơi đây là bầu trời soi đường dần lối bước đi để con trở thành những ngôi sao nhỏ xinh nơi đây những dòng sông tắm mát nơi đây những vì sao ông ơi bao ước mơ rằng người lấp lánh hoa trong ánh mắt trẻ thơ hãy giữ lại thật nhiều ký ức hãy hoàn thiện thật nhiều kiến thức luôn cố gắng tự lập tương lai trường mầm non cái lầy tiền giang quê tôi có một ngôi trường khang trang hạnh phúc cô thầy hân hoan chào đón bừng lên niềm vui cùng ngôi sao nhỏ môi trường thi đua soi đường dần lối bước đi để con trở thành những ngôi sao nhỏ sớm nơi đây những dòng sông tắm mát nơi đây những vì sao óng anh bao ước mơ rạng người lấp lánh hoa trong anh mắt trẻ thơ hãy giữ lại thật nhiều ký thật nhiều kiến thức luôn cố gắng tự lập tương lai trường mầm non ngôi sao nhỏ mãi yêu và vẫn yêu nơi đây những dòng sông tâm mát nơi đây những vì sao ông lấp lánh hoa trong ánh mắt trẻ thơ hãy giữ lại thật nhiều ký ức hãy hoàn thiện thật nhiều kiến thức luôn cố gắng từ lập tương lai trường mầm non